đây à, mình sẽ cho anh em xem cái kính gọi là Aqua này nhá đây là con Aqua này thì lúc mua về nó chỉ có vài cái linh kiện đơn giản thôi đầu tiên là có hai miếng mút này mút dán này cộng với dây đeo của nó này cộng với cái kính này thôi đúng rồi với cái hộp giấy bên ngoài thôi đồ của thầy cực kỳ đơn giản thì đầu tiên sẽ nói cho anh em mình đã dùng qua 04X rồi và HDO2 rồi mình nói cho anh em về thằng này đầu tiên là những cái ngon của nó trước nhá đầu tiên nó ngon thì thứ nhất là hiện tại thời điểm bây giờ rất ít người đang dùng đấy là cái ngon đầu tiên ít người dùng mình không thích dùng cái đồ mà nó có nhiều người dùng quá thì nó không khoái cái thứ hai là cái giá của nó khá là ngon luôn nói phe thôi chứ giá chua chết mẹ luôn bây giờ hiện tại thời điểm mình đang quay đây thì nó đã giảm xuống 14 triệu 9 rồi nhưng trước đó nó là 16 triệu 9 15 triệu 9 mà nó chưa có module nha anh em lúc mua về không có module đâu anh em phải mua module Rapid 3 triệu 9 riêng đúng không cộng với cái module mà à, One Pilot của nó ấy, để nó phát ra ngoài điện thoại cho anh em ấy nằm ở trong đây Đấy. thì giá đâu đó 15 triệu 9 tức là 16 triệu cộng với này cái này 4 triệu nữa là 20 triệu cộng với cái này 1 triệu 7 nữa là khoảng gần là khoảng 21 triệu 5 21 triệu 600 gì đấy đấy thì anh em được một cái kính thì không biết nó có đáng hay không thì tự anh em nhận xét tuy nhiên thì đầu tiên mình phải uh, so sánh này thứ nhất là vì nó dùng cái module Rapid dẫn đến là nó ngon hơn HDO2 và Skyzone nhé mình đã dùng qua rồi mình biết nó ngon hơn cũng có thể là do thằng này màn hình nó còn bé hơn nữa màn hình nó còn bé hơn cả HDO2 và và Skyzone đấy cho nên mình cảm nhìn thấy nó nét hơn và DVR của nó là ngon hơn chắc chắn luôn DVR của nó ngon hơn cũng dùng với module IP này nhá ngon hơn hàng đấy hình ảnh thì là nó ngon hơn hai ông kia luôn tuy nhiên có một cái điểm nó hơi khó dùng đó là cái cái cái này của nó, cái cái khi anh em nhìn vào hai cái mắt này này thì nó cái nó rất là sâu nó không ở ngay trước mắt anh em đâu mà cái hình này nó rất sâu phía trong đấy nó nó ở, nó ở sâu phía trong dẫn đến là thời gian ban đầu anh em nhìn nó hơi khó đấy. nhưng mà hình nó khá là nét và nhìn nó khá là ngầu đấy là những cái anh em được à, nét hơn cả HDO2 và ngon hơn HDO2 và Skyzone với module Rapid đấy là những cái nó ngon hơn à, và cái chất liệu nhựa ở ngoài này này thì cá nhân mình thấy nó cũng không phải là hoàn thiện ngon lắm đâu hoàn thiện thì không bằng HDO2 cái mức độ hoàn thiện của nó luôn nó có nhiều các cái vết hở đến là cái xấu thứ nhất cái tệ thứ nhất cái hai là hai cái chỉnh này của nó này rất là thô anh em thấy nhìn thô chán bỏ sư luôn nó không nó không giống như của Skazon hay của HDO nó nhìn nó gọn gàng ngăn nắp một tí nó, nó, nó mượt một tí Đấy. cái nữa là thẻ nhớ nó cắm ở trong đây nha anh em Đấy. cái điều nữa mà mình không biết về khả năng hoàn thiện của nó đây anh em nhìn nhá anh em nhìn này tức là những cái chỗ này này nó cứ có những cái hở hở nó không hề kín đâu những cái nút này nó nó kiểu nó cứ nó cứ kiểu gì đây anh em thấy không này nó không kín <laughs> nó không được kín giống như là mấy cái như HDO mình thấy phát sắc nó vẫn có cái độ ngon của nó đấy <clears throat> đây là mình đang chê nhá thêm cái nữa là đây cho anh em xem cái cái mà mình ghét nhất này đầu tiên là cái chỗ này cái chỗ kết nối của nó này anh em nhìn cái, cái ngu nhất của nó đây chính là cái con này là cái chân micro HDMI chân này bé tẹo à anh em bắt buộc phải mua một cái chuyển mà lúc bán nó lại không cho mình cái cái này luôn anh em phải mua chuyển mà tất cả những chuyển thị trường nó rất là to luôn cắm vào đây nó rất cảm giác nó rất là dễ bị dễ bị bị tẹo hẹo cái chân này Đấy, dễ bị hẹo cái chân này luôn cực kỳ là là, là ngán ngẩm à, còn à, là cái đơn là cái hát là cái cái cái cái cái cái à, cái dở của nó cái dở nữa là khi anh em có module đấy <laughs> khi anh em có các cái module đấy đặc biệt là HD Zero mình đã có HD Zero rồi không biết nắp vào đây kiểu gì cái này thì nó nhọn nhọn này trong cái đó cái con HD Zero nó cong này đấy, là cái cái dở thứ hai rất là tệ hai cái khoản đấy à, một cái nữa là cái cái cái cái cover của nó này ví dụ như khi mà chưa có module anh em nhìn thấy không đây ví dụ như cover này anh em tháo ra cái cover này nó không giống như cái cover của của HDO với lại của của phát sắc với của um, của của um, Skyzone đâu anh em tháo nó nhá anh em cảm thấy nó rất là mình nó rất là chặt và nó, nó rất là dễ bị gãy luôn đấy anh em thấy không tháo rất khó đây như gãy bố rồi này đấy đây là cái module mua ngoài nhá module để collect với đi uh, với cái ờ, với cái gọi là cái uh, cái điện thoại con này nó có điểm lợi anh em có thể connect với điện thoại được đấy là cái nó cũng là cái hay của nó và hiện tại nó bảo nó có cái mua cái digital nhưng mà chưa thấy đâu đây nó anh em nhìn nhé khi anh em lắp module này là nó cứ hở ở đây nó không khít nhìn nó rất ghét Đấy, nó không giống như những cái bọn khác nó không cái chỗ này nó không hoàn thiện dở hơi đó anh em thấy không Đấy, toàn toàn diện nó đấy là cái điểm dẫn cái thứ hai mà anh em phải để ý là khi anh em dùng con kính này ấy, anh em phải xác định như này cái mà sẽ không phù hợp với chúng ta ấy, là đây mình sẽ vẽ cho anh em xem lên trên giấy này nha Ồ, cái giấy được không tức là tức là như này tức là bình thường nhá bình thường khi các anh em mà mà khi các anh em mà gọi là dùng cái kính HDO ấy hay là kính ờ, kính hay là hay là hay là của Skyzone thì nó thẳng đúng không tất cả màn hình của nó vuông này đúng không vuông vuông bốn góc này Đấy, vuông bốn góc Đấy, vuông bốn góc như này nhưng mà cái thằng này nó không thằng này nó cong này, anh em này Đấy, nó cong bốn chiều này nó cong cả bốn góc luôn nó cong vào này Ờ, đấy là cái điểm mà chắc chắn là, là rất nhiều anh em không thích à, vì sao tại sao nó làm như thế bởi vì bản chất cái góc cam của mình ấy, thì nó cong ngược lên này đúng không nó cong ngược như này đúng không vì cam mình cam góc rộng nó sẽ cong lên như này nó có cái có cái có cái có cái, có cái nguyên tắc là là nó thành thành tròn nó thành bo tròn các góc vậy vì thay vào đó thằng này nó bẻ cong cái hình này để cho nó thẳng thì nó sẽ hợp với mấy anh em gọi là làm chơi racing ấy thì nó sẽ thẳng cái góc ra đúng không thì nó không bị mất góc nó vẫn đủ góc và anh em racing sẽ rất là ngon nhưng mà nếu mà chúng ta bay freestyle thì lại không ngon lắm thì lại cái việc bẻ cong này dẫn đến rất khó chịu thời gian đầu dùng nhưng tất nhiên là kính và các thứ là anh em dùng nó sẽ quen thôi đấy. cái cái cái điểm đấy là điểm mà không hề ngon tí nào cái không ngon đó là nó trắng cho mình cái gì cả mua về được có vài thứ phụ kiện đặt vào đặt vặt nhìn rất là sơ sài luôn không hiểu bọn này nó muốn làm kiểu gì đây thẻ nhớ ở đây nha anh em à. còn mình chỉ có khen là nếu mà về hình ảnh ấy, thì phải nói là nó ngon nhất đấy ngon hơn cả HDO2 và Skyzone mình đã dùng qua hai thằng đấy rồi còn không biết ý các idol khác cái nào thì mình không rõ cái hình này cái này của nó sâu đúng không anh em nha nó nằm tít phía sau này anh em nhìn vào đây nó rất là sâu cảm giác nó nó, nó rất khó chịu khi mà mới dùng những ai mà mới dầu mới đầu đeo cái kính thì rất khó chịu luôn đấy thế nên anh em cân nhắc giá hiện tại thì nó đã các shop đã giảm xuống 14 triệu 9 nhá lúc đầu là 15 triệu chín, bây giờ đã giảm 14 triệu chín rồi đây là con Aqua của mình lưu lại mình làm video để lưu lại những cái mình có thôi chứ không phải là để review cho anh em đâu anh em thích thì anh em mua không thì thôi có thể nhớ nhá còn về phần mềm bên trong ấy thì nó cũng rất là dễ dùng cái phần các cái phần mềm bên trong nó có các cái menu chức năng dễ dùng lắm với đặc biệt là nó dùng sẵn cho rapid rồi cho nên là khi anh em anh em dò kênh rồi ấy thì lần sau anh em chỉ cần bấm lại hai nút này thôi uh, nút next và nút back này là nó sẽ tự động lấy lại những cái kênh trong cái history của nó cho anh em luôn anh em không cần phải dò lại cũng là cái hay Đấy, đây là nút ghi nếu anh em không muốn không muốn ghi tự động còn đây là nút nguồn nhá anh em muốn tắt nguồn thì nhấn vào đây để nó tắt nguồn Đấy còn mấy cái nút này để ờ, mua vào các cái chức năng khi anh em vào các cái menu thôi đây là con Aqua One Pilot của mình nhá khoe với anh em tí vậy VJ e thích này 4, bốn lít này dùng đến bây giờ thì mình thấy là cũng quen rồi thì thấy khá là hài lòng đấy chỉ có điều có vài điểm điểm ngu nhất của cái con này đó chính là cái chân micro HDMI bé tí xíu à cắm không được ok xin chào mọi người nha